Xin chào anh em thì có rất là nhiều anh em đang liên hệ với tôi và đến trực tiếp nhà tôi Đấy, anh em nhờ tư vấn về cái nắp địa âm dương không tan thì hôm nay cũng khá là rảnh rỗi thì làm clip này để chia sẻ cho anh em đang nắp cái đang quan tâm về cái nắp địa âm dương để em hiểu rõ hơn về bản chất của nó thì trước tiên ấy, thì tôi xin khẳng định với anh em với cái nắp địa âm dương là phải có tan anh em nhé đấy không biết là anh em mà tìm hiểu đâu hay nghe ai tư vấn là nắp địa âm dương không tan thì cái đấy là không đúng vì bản thân của nó đấy nó được thiết kế là cực nâm châm cực âm cực dương vào hột vào nắp hoặc vào địa để gì để nó đẩy nhau để có thể là điều khiển được quân hồn theo cái ý của mình cho nên là chắc chắn là nó phải có tang tích anh em nhé đấy chỉ có cái là bây giờ đấy với công nghệ nó hiện đại nó tinh vi hơn thì người ta làm nó sẽ là đẹp hơn đấy khó phát hiện hơn ngày xưa ngày xưa thì là nó sẽ dày đấy nắp thì dày nặng đấy. và hột thì là đục đấy và ngâm nước muối là chìm nhưng bây giờ ấy, đối với hột ấy, thì nó cũng không khác gì hột chợ em nhé đấy cái tang tích của nó rất là nhỏ đấy anh em xoay đèn thì nó, hột nó vẫn trong bình thường anh em thử nước muối nó vẫn nổi bình thường đấy nhưng mà em đưa nâm châm vào thì chắc chắn nó hít vì bản thân nó được thiết kế nâm châm vào trong đây đấy cho nên anh em đưa nâm châm vào thì chắc chắn nó sẽ hít thôi anh em ạ đấy anh em đưa nâm châm đen vào thì là nó chỉ hơi hơi hít một chút đấy, nhưng mà đưa nâm châm trắng vào thì chắc chắn nó sẽ hít chặt đấy còn cái nắp hay cái đĩa thì là nó bây giờ được thiết kế rất là mỏng rất là đẹp đấy rất là mỏng rất là đẹp và rất là nhẹ cũng không nặng hơn so với nắp đĩa bình thường thì đây là một cái mẫu nắp âm dương đây đấy, em có thể xoay đèn được anh em nhé để tôi sẽ xoay đèn cho anh em thử xem đây đấy vì bản thân bây giờ người ta không làm vào trên cái cái đít uh, ờ, nắp này nữa đấy và người ta làm ở bên trên thành này đấy cho nên anh em xoay đèn thoải mái đây cũng là một cái mẫu mẫu đĩa đây. Đấy, đĩa âm dương đấy anh em xoay đèn đây cái đĩa này ấy, thì người ta làm ở cái cái vành cái vành đĩa này đấy cho nên là em có xoay vào cái cái đít đĩa này thì không hề phát hiện ra anh em nhé nhưng bản thân hai cái này mà anh em thử nâm châm vào thì chắc chắn nó sẽ hít anh em đấy khẳng định với em là thử nâm châm là nó sẽ hít đấy, và đặt ra đấy, chắc chắn là nó sẽ có tan tích được đấy chứ còn thôi là ờ, không có một cái nắp đĩa âm dương là không tan em nhé đấy cho nên là em phải hiểu rõ hơn đấy tốt nhất là em có thể tìm hiểu và em đến trực tiếp cơ sở để em trải nghiệm đấy, em kiểm chứng nó em mang nâm châm đi Đấy, thì khẳng định lại với anh em là một lần nữa là nắp đĩa âm dương là chắc chắn là có tay tôi có rất là nhiều cái clip ờ, chia sẻ này hướng dẫn anh em này và à, hướng dẫn anh em cách nắp làm sao cho nó khéo léo nó không bị nộ anh em nhé đấy thì một lần nữa là khẳng định với tất cả các anh em đang quan tâm là nói là hộp thì là sẽ bao cho anh em là xoay đèn trong ngâm muối nổi bình thường đấy còn bao hít và bao trẻ thì không bao được anh em nhé đưa nam châm vào chắc chắn nó sẽ hít trẻ hột ra thì có tang nắp đĩa cũng thế nắp đĩa sẽ bao xoay này sẽ bao cho anh em là nhẹ đấy cũng không khác gì những cái nắp bình thường đấy, và thứ hai là nắp đĩa thì đặt ra và đưa nam châm vào thì nó sẽ hít anh em nhé đấy cho nên là em phải hiểu rõ đúng về bản chất của nó vì bản thân của nó nó đã, đã là nắp đĩa âm dương để làm gì thì nó chắc chắn nó phải có tan tích đấy người ta đưa lâm châm vào một cực âm và cực dương của bên để nó đẩy nhau đấy, khi anh em nắp vào cực âm thì đấy, nó sẽ về xỉu đấy, khi anh em nắp nắp về cực dương thì nó sẽ về tài đấy cho nên là tất cả những cái dòng đấy là nó phải có tăng tích đấy em phải hiểu rõ hơn về nó anh em nhé thì em quan tâm ấy thì có thể là vào kênh của tôi để em à, theo dõi anh em tìm cái clip tôi chia sẻ về nắp điện âm dương đấy đấy để em hiểu rõ hơn